That's it. Hello, xin chào các bạn nhé Hôm nay là một ngày nghỉ của tôi à, Tôi uh, dẫn các bạn đi bắt cua ở biển nha Thế tôi đang uh, Tôi đã đi từ sáng đến giờ Nhưng mà bây giờ thì chiều nó mới xuống Cho nên là bây giờ tôi mới uh, xuống để bắt cho các bạn xem nhá cua thì rất nhiều nhưng mà thấy động ra nó chui hết vào hang mẹ xa xa kia có một người bắt nhưng không biết họ bắt cái gì thì chiều nước thì đã rút hết rồi đây không biết có ống móng tay không tôi cũng chả rõ mà cũng chả biết cách bắt này Đấy, không biết bà ấy nhặt cái gì của sông cua là giật cửa hàng là nó không chạy đâu được bắt rất dễ cảng rất to ngon nhất là cái cảng các bạn thấy không rất dễ đâu chui vào sâu sâu trong hang là nó phải tự ngoi ra còn này nhá Đấy, nhỏ này tôi không bắt có là nó sẽ tự ngoi lên các bạn thấy cua bắt rẽ tôi bắt luôn núc đầy xô sữa rồi chúng tôi chế biến cua nha cua bắt về ngâm nước sạch nước cho nó nhả cát cốt đi rồi chúng ta sẽ chế biến tôi bắt tôi cũng ngâm được khoảng 2 tiếng rồi. các bạn lột bỏ cái mai cứng của nó đi rồi bóc cái yến của nó thì như vậy từng con một từng con một ta sẽ làm hết cái xong cua này đây tôi để lộn này tôi để lộn một con cua sang đây giờ bật cua cua cắp rất là đau cắp đây một rổ cua luôn toàn cua đá các bạn à. còng to đùng luôn to chả bá ăn tuyệt cú mèo chỗ này tôi xé ra để vào tủ lạnh ăn dần các bạn sẽ ăn một lúc hết không thể hết được Đấy. con này thì là cua biển này con này thì là cua biển vì còng của nó rất là to không phải cua đá không phải cua đây là cua biển được mỗi một con này là cua biển thôi các bạn toàn là cua đá bắt cua đá này rất là đơn giản các bạn vì chúng ờ, khi nước thủy triều xuống nó rút hết vào trong hang chui trong hang cho nên là bạn đi cứ đi chặn chặn hang không cho nó rút vào sâu thế là nó tự phải chui ra ngoài thế là nhặt thôi sáng giờ tôi bắt một lúc là 30 cua cái này phải đến mấy con cua rất nhiều cua dẫu dẫu này thôi nhưng mà rất là nhiều thịt các bạn con cua này là con cua cái này bụng của nó rất nhiều trứng luôn à, các bạn thấy bụng rất nhiều trứng nếu mà tôi lúc tôi bắt tôi cũng không để ý nếu mà tôi thấy con này thì trước thì tôi sẽ bỏ lại chứ không tôi tôi không bắt để cho nó đẻ à đây thêm một con nữa đây hai con hai còng ngược nhau đấy cua lạ không con này thì cua bên phải còng to còn con này còng bên trái to được hai con giống nhau nhưng mà lại càng lệch nhau hay thật cua này người Nhật cũng rất ăn rất thích ăn đấy các bạn nhé không phải là chỉ có chúng tôi người Việt sang đây ăn đâu người Nhật cũng đi bắt cua về ăn mà họ thì họ chọn con to nhất họ ăn đây tuổi to bé bắt tuốt không phải là bé quá bé quá thì ăn nó mất ngon đây là toàn những con trưởng thành rồi tôi mới bắt về bạn nào mà sắp đến mùa hè rồi các bạn là đi bắt cua ăn đây tôi đang nghỉ mấy nay nghỉ ờ, làm nên ờ, dành thời gian mới đi bắt thôi mà cũng phải đợi nước thủy chiều xuống mất hơn một tiếng đồng hồ ấy, chứ không phải là ra cái là thủy chiều nó xuống bắt luôn đâu quá trời luôn con này con này còng to chào á luôn rồi sáng giờ không biết nó cắp bao nhiêu lần đau hết tay đây là con cua biển nữa cua lông người nó dài đoàn luôn chắc là ăn không ngon nhưng mà thôi nỡ bắt rồi thì cũng phải giải quyết đấy tôi bắt ham đến nỗi mà không muốn về luôn nhưng mà nó đầy quá đầy xô rồi nên là phải về không tôi vẫn còn bắt nữa đấy. con này khủng này. chục con này ở nhà là được bữa này chục con cua như thế này là được bữa canh cua ngon luôn lại dính thêm một con cua cái nữa vì bắt nó dính bùn nên là không để ý được con đực hay con cái về nhà ngâm rửa à, à ở nhà ngâm rửa rồi mới thấy là cua được cua cái mà giờ mà mang <laughs> quay lại thì quá tội thôi ăn thôi các bạn có một số con chắc là bắt từ đầu về ngâm nó đã bị ngã rồi không sao trời luôn à. Ờ. Đâu quá bạn quay cháu báo được duy nhất một con hến là con ngao con hến gì đấy ách ách là cáp đây các bạn này các bạn cảm hiểu cảm giác được cuộc cắp như thế nào cặp không thèm nhả luôn quá trời đau luôn ta quá trời cuồng rồi chỗ này chỗ này mà nấu xong lên cua đại cả gia đình ăn mấy con này hơi nhỏ sau bác sẽ chú ý hơn này con này này con cái này. nên là dính vào dòng biển rồi một số con nó bị ngã còn nhiều của cái quá đấy như vậy tôi đã làm xong cái món nốt xác mai cua nguyên một rổ này Đó. nguyên một rổ cua chả bá luôn các bạn muốn ăn uh, cua theo kiểu gì hãy comment dưới video và và cho tôi biết nhé các bạn muốn ăn theo kiểu gì thì comment cho tôi biết và video kế tiếp theo các bạn muốn tôi làm gì thì cho tôi ý kiến nhé Xin cảm ơn các bạn. Nhớ like và chia sẻ video cho tôi nhé. Yeah.